chào anh chị khách hàng thì hiện tại Giang đang có mặt à, tại công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh đây là sau lưng của Giang nha nguyên cái công viên này công viên này được chủ đầu tư An Gia cải tạo lại thì à, ra những cái biểu tượng và những cái tiện ích của công viên cực kỳ là đẹp luôn chị khách hàng ạ à. thì hôm nay là ngày 20 à, 28 tháng 7 2022 thì hôm nay Giang sẽ cập nhật về tiến độ xây dựng của dự án Westgate của chúng ta cho anh chị khách hàng cùng xem qua ha rồi đây là những công trường dự án Quế Giang các bạn nhớ thì à, trên tay của Giang đây là tháp Công hay còn gọi là tháp D của dự án Quế Giang của chúng ta thì nhiên chị các bạn thấy là tiến độ xây dựng của tháp D này đã xây lên tới tầng 9 rồi cực kỳ là nhanh luôn và phía xa xa đó là tháp C hay còn gọi là tháp Thêm của dự án Westgate đã xây lên tới tầng 4 rồi anh chị các bạn nhé rồi xin mời chị khách hàng cùng xây qua di chuyển với Giang ha Đây là tháp A Hay còn gọi là tháp Đa Nghiệp Các chị nhìn lên ha Thấy số 12 không ạ 13, 14 Đó là xây lên tới tầng 14 Còn tháp B hay còn gọi là tháp xin Đã được xây dựng lên tới tầng 16 Chỉ còn được một tháng nữa thôi là dự án chúng ta sẽ làm lại cất nóc cực kỳ là nhanh đúng không ạ rồi, nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại dự án Gây, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Tại sao chúng ta muốn phải sở hữu một căn hộ tại dự án Gây? Thứ nhất, dự án của chúng ta nằm ngay quỹ đất của công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Liền kề sát bên luôn, rất là tiện lợi. Ngoài công viên 2 hecta của ờ, trung tâm hành chính huyện Bình Chánh thì dự án chúng ta còn có công viên của nội khu dự án với rất là nhiều tiện ích lên tới hơn 80 tiện ích có những tiện ích như hồ bơi nè dường như những dự án bây giờ đều có hồ bơi đúng không ạ nhưng mà dự án chúng ta có thêm sân tennis nè sân tennis được đặt ở tầng 3 của dự án quét Westgate chị Thái nhé rồi trong à, ngoài cái sân tennis đó có thêm cái tiện ích sân góp giả lập nè rồi à, cầu lông bóng rổ bóng truyền rồi BBQ ngoài trời rồi à, gặp chiếu phim trong nhà rồi sân à, bóng truyền à, bi lắc ở trong nhà nữa và rất là nhiều tiện ích karaoke vân vân rồi phòng à, đọc sách vân vân vân và vân vân rất nhiều tiện ích lên tới 80 tiện ích gì cái sàn nhé nếu chỉ sàn nào muốn tìm hiểu những cái tiện ích và muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ còn lại trong giỏ hàng của chủ đầu tư An Gia vui lòng liên hệ ngay với Gia chị Cái Hàng nhé hẹn gặp lại chị Cái Hàng tại dự án Westgate ngay công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh